ánh cờ sao lấp lánh em đi trong tươi xanh thơm hương lúa bay quanh rừng vàng ngân tiếng hát em muốn sang bên mai như bồ câu liêng trời cao trong xanh hương lúa đưa ngọt lành